vân vân mộc chen xích ly các cô pha trà pha trà liên tử tầm chúc chén ô lòng quần quần tiên chúc chén trà ô lòng tay cô nâng lên đình bình ngọc ngọc các bà

biết gì, chúc trần quỳ nhị vị dâng lên tuyết tuyết tuyết hương trà hương vị dừng trước an dâng ngọc ngọc tràn bốn phương nhờ nước an chiều châu khắp bốn phương nức nức cổ thiên hạ được hoạch quân cơ tạm đắc đắc đắc gan thành sắt chí ông hoàng bảy ta ban khen ban thưởng cho đồng tiền à chủ nhà à được sức khỏe à lãnh đạo tỉnh lãnh đạo huyện ban quản lý di tích lịch sử đền bảo hà à nhất tâm à còn người ta khen à Thank you.

thương thường nặng gánh giả sắt đưa bùi phong phong nguyệt nguyệt nước nước đê mê quốc tuy quốc quốc hồn xưa mà dường như ngọn cỏ cành cây lá hay ông bầy con ngắm nguyệt say hoa pha trà rước hoàng sơn ống ống bay la ông bầy là con